ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh nam mô a di đà phật cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa phước thành kính bạch quý sư cô kính thưa quý thiện nam tín nữ phật tử thân mến hôm nay lại đầy đủ duyên lành lời đầu con được chí thành kính dân nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý ngài cùng về câu hội hôm nay mượn lời Phật dạy tỏ bài sẻ chia mong sao huyễn cảnh sớm lìa trời tây cực lạc bờ kia nguyện về kính bạch vi sư kính bạch vi sư cô kính thưa quý Phật tử thân mến Lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu lạnh đảnh lễ Vấn an sức khỏe của Ni Sư cùng quý sư cô và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, Nam mô Giáng kiết tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, quả thật Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này vì một mục đích duy nhất đó là đem lại sự an lạc, giải thoát, lợi ích cho chư thiên và loài người như lời giới thiệu đầu tiên của đại diện quý Phật tử. Trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sinh, Đức Thế Tôn của chúng ta đã đi khắp lưu vực sông Hằng, từ dòng sông Lậm cho đến bãi cát nóng, từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh, bước chân của bậc đại giác ngộ đó đi đến đâu là giúp cho chúng sanh chuyển hóa mê lầm giác ngộ được chân lý lẽ thật của cuộc đời lìa xa những đau khổ và có được niềm an vui và hạnh phúc dù rằng chúng ta sinh ra trong thời kỳ mạt pháp cách phật đã xa nhưng huynh đệ chúng ta vẫn còn đầy đủ phúc duyên đó là nghe được những lời dạy của đức thế tôn được các bậc thiện tri thức các bậc giáo thọ sư truyền đạt lại trong tam tạng thánh điện kinh luật luận và chúng ta lại phát khởi lòng tin sâu chắc vào giáo pháp của Phật để rồi nguyện lấy đó làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho mình trên con đường tìm đến an vui giải thoát kính thưa quý vị chúng ta ở trong thời kỳ mạt pháp này mà chúng ta được nghe về pháp môn tịnh độ nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe được bổn nguyện công đức của ngài. Đây là một điều xin thưa với quý huynh đệ, đó là thiện căn phước đức nhân duyên mà mình đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên hôm nay mới có cơ hội thù thắng ngoài cái việc trùng phùng tam bảo thính văn pháp âm mà còn phát khởi tính thọ phụng hành chúng ta tất cả quý huynh đệ đây qua thời gian học Phật đã biết rõ cuộc đời này vô thường quý vị thân mạng của chúng ta thấy đó rồi mất đó hôm nay mình ngồi đây chung tu học nhưng chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào nói như vậy quý phật tử đừng nói lâu ngày gặp quay cô trù cô rủa người ta không có đâu quý phật tử đó là sự thật nhưng tại vì chúng ta không nhìn nhận rõ sự thật của cuộc đời nói như vậy cũng còn xa đó quý vị mà nói gần chút xíu nữa đêm nay giày dép bỏ nơi đất nhưng chưa chắc gì sáng ngày ta có cơ hội xỏ đôi dép mang đôi dép lại phải không quý vị nhưng nói vậy cũng còn xa nữa đó mà quý vị phải hiểu gần hơn chút nữa hơi thở này đây ra khỏi miệng biết còn trở lại hoặc đi luôn mạng người chỉ trong hơi thở thôi quý vị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 từng giờ từng phút từng giây biết chuyển hóa cuộc đời mình thay đổi bản thân mình ngày xưa những năm tháng trước mà chưa có cơ duyên gặp được tam bảo chưa có cơ duyên nghe học chánh pháp chúng ta là những kẻ bất giác vô minh đắm chìm trong đời sống xa hoa với miếng mồi ngũ dục nó hấp dẫn lắm ai cũng say mê đắm đuối nhưng bây giờ có cơ duyên học Phật rồi quý vị đã nhìn rõ tuy mình không có thấu sâu một cách sâu sắc nhưng tin chắc rằng nơi khóa tu Phật thất tại chùa Phước Thành đây đã trải qua 77 lần Phật thất quý Phật tử mỗi một kỳ Phật thất như vậy là 7 ngày quý vị đã tiếp nhận được nền giáo lý căn bản của Phật Đà qua các vị giảng sư các vị giáo họ sư truyền đạt cho mình mà 77 kỳ như vậy thì quý Phật tử đã hiểu được phần nào lời Phật dạy cho nên dù còn tại gia cư sĩ với cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền quý Phật tử đã gác bỏ hết mọi thế duyên cứ hai tháng đến một lần kỳ tu Phật thất 7 ngày quý vị đều trở về nơi đạo tràng chùa Phước Thành để tham dự tu học khá đông như thế này Xin quý vị hãy tặng mình bằng một tràng pháo tay thật dài và thật lớn Và xin chân thành hai lời của Ni Sư trụ trì nơi đây Để tán dương tinh thần tu học của quý vị Quý vị đã biết rõ giá trị cao quý của việc tu học Phật Pháp Phật Pháp không dễ gì nghe Mà hôm nay chúng ta đã được nghe rồi hãy ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để thay đổi chuyển hóa cuộc đời mình từ xấu thành tốt từ phàm thành thánh từ chúng sanh thành Phật từ khổ trở thành vui để chuyển hóa cái cõi ta bà này trở thành cực lạc nha quý vị hôm nay đầy đủ thánh duyên một lần nữa được sự cho phép của ni sư trụ trì trong khóa tu Phật thất lần thứ 77 trở về nơi đạo tràng chùa Phước Thành con xin mạng phép mượn chủ đề lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị lời Phật dạy đã làm thay đổi cuộc đời của chúng ta đâu quý vị ngồi lại nghe cái chủ đề này rồi ngồi lại để suy gẫm lại bản thân mình thôi những năm tháng trước đây mà chúng ta chưa có cơ duyên học Phật và mãi đến bây giờ có đủ duyên đi đến đạo tràng nghe học chánh pháp xin hỏi quý vị quý vị có thay đổi cuộc đời mình có không có không quý vị có ngày xưa đau khổ nhiều lắm phiền não nhiều lắm tham sân si tật đố nhiều lắm nhưng bây giờ có tu chúng ta chuyển hóa tuy chưa hết sạch nhưng mà cũng đã chuyển hóa được bản thân mình rồi phải không quý vị có nhiều vị nói sao con nhìn thấy lại bản thân mình con buồn quá à? tại vì còn nóng nảy nè còn sân giận nè mà nếu mà mình hết sạch cái đó là mình thấm nhân rồi thì đâu còn là phàm nhân nữa phải không quý vị nhưng quan trọng ở chỗ là quý vị có thay đổi không có chuyển hóa có sửa đổi bản thân mình không nếu có là quý vị đã tiến bộ hơn rồi mỗi ngày chúng ta mỗi tiến bộ ngày hôm qua với ngày hôm nay thì quý vị thấy ngày hôm nay mình khác hơn ngày hôm qua năm nay và năm rồi thì quý vị thấy mình tiến bộ hơn năm rồi là quý vị tu có kết quả có nhiều vị đến hỏi con như thế này sư cô ơi sư cô sư cô nhìn coi con tu có đúng không hỏi con nhìn vị đó coi vị đó tu có đúng không thế con mới hỏi muốn biết tô cô tu có đúng chánh pháp hay không thì cô nhìn lại bản thân mình hàng ngày có giảm thiểu tham sân si phiền não hay không có thay đổi chuyển hóa được phần nào những thói hư tật xấu nơi chính bản thân mình và nhìn lại kiểm điểm lại mình đời sống hiện tại có an lạc có hạnh phúc hay không nếu quý vị có an lạc có hạnh phúc là quý vị tu đúng chánh pháp rồi đó còn nếu quý vị tu đi chùa ăn chay niệm phật mà phiền não một đống rồi ai đụng tới thì bồ đề gai nổi lên bồ đề gai nhiều lắm đụng tới một cái là chúng gai liền thì chúng ta biết mình tu sai rồi đó chỉnh sửa lại đi quý vị thay đổi bản thân mình đi rồi có nhiều người nói sư cô ơi sư cô không biết con nhiều khi con nhìn lại mình á không biết mình có sai sót cái chỗ nào không mà không ai ưa con hết đó sư cô ơi con đi đến đạo tràng này thì con đụng với cái bà hai đó cái con nói thôi để tránh duyên tránh cảnh tránh phiền não không dám đi đến đạo tràng chùa đó tu nữa đi đạo tràng khác tránh bà hai cái gặp bà ba rồi cái đụng bà nữa đụng cái bà này còn dữ hội giỏi hơn cái bà hai kia nữa rồi hôi sợ quá rồi cái tránh đạo tràng đó đi đến đạo tràng khác cái đụng với cái bà tám nữa nếu bà hai chỉ một phần bà ba hai phần thì bà tám này đến 10 phần sao con đi đâu con cũng bị đụng mà con phiền não hoài à mà người nào thì sao mà con đâu có làm cái gì mà người ta ghét con con đâu có làm gì họ đâu đâu quý vị nhìn lại mình kiểm điểm lại mình coi nếu mà một người ghét mình thì mình cũng còn cân nhắc lại hai người ghét mình nhìn lại kỹ mình coi rồi ba người ghét mình mà ai cũng ghét mình thì nhìn lại mình coi mình là ai nếu mà không nhìn không kiểm điểm lại mình không soi gương nhân cách mỗi ngày thì đến khi chúng ta giật mình ngó lại kiểm điểm nhìn lại bản thân mình thì mình giống như một đứa con lai nửa lai chất phật nhưng mà nửa lai ma tà khi vui đâu ta tham nhiễm ta bà lúc buồn thì mới niệm phật a di đà thiết tha nhiều khi ta cũng chẳng biết ta 27 ngày ăn mặn còn ba muối mè Đi chơi đâu ta mặc áo hoa què Về chùa trước Phật ấp e lâm hiền Nửa mê cái cảnh chùa chiền Nửa mê đi sớp mê tiền mê danh Khi thì cảm thấy hiền lành Lúc thì nổi trận tam bành dữ ghê Chân mình còn lắm mê mê Lại cầm bó đuốc mà vê chân người đó quý vị ơi cho nên y theo lời Phật dạy chúng ta hãy thay đổi bản thân mình trước chúng ta không thể nào thay đổi cả thế giới xung quanh chúng ta không có thể nào bắt buộc hoàn cảnh và con người chiều theo ý ta mà chúng ta cần phải thay đổi bản thân của mình để biết tùy duyên mà sống nha quý vị thay đổi bản thân mình trước đi còn nếu chúng ta không thay đổi bản thân mình mà bắt thế giới này là phải chiều theo tôi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 ngạn ngữ Việt Nam ta có câu rằng Đường tuy khó Nhưng không phải khó vì ngăn sông vì cắt núi Mà khó là vì lòng người Ngại núi e sông Lòng ngại núi e sông có nghĩa là Lòng tin không bền chắc Không có lý tưởng Không có ý chí Không có quyết tâm Nếu quý vị đã có lý tưởng Đã có mục tiêu đối với cuộc đời của mình đã chọn mục tiêu lý tưởng và đã quyết tâm kiên định chọn con đường đúng đắn để đi thì dù gian nan khó khổ không màng con dốc lòng vì đạo hy sinh được không quý vị quý vị bắt hoàn cảnh con người chiều theo ý mình là điều không thể được mà chúng ta cần phải thay đổi bản thân mình trước xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện có một hôm nọ con chim cú nó đến để chia tay cùng với người bạn chí thân của mình đó là chim khách nó nói chị ơi tôi chia tay chị nha tôi được giờ nhà đi tôi không ở xứ này nữa cái xứ này sao mà người dân họ độc ác quá đi tôi có mắc mớ gì tới họ đâu mà mỗi khi họ nghe tiếng kêu của tôi là họ ném đá họ chọi họ gặp tôi là họ lấy gậy gọc họ họ đập họ đánh họ đuổi mà tôi có mắc mớ gì tới họ đâu họ lại cho rằng tôi gieo rắc tai ương hoạn quả đến với họ mà quý phật tử có tin chim cú nó kêu là đem đến tai họa không có không quý phật tử à, thì cũng có những trường hợp đó cái cho nên người đời á, họ nghe tiếng con chim cú là họ sợ họ đọc họ ném họ đuổi nó ví dụ như cái đêm hôm mà mẫu thân của con mất đó lúc đó là 9 giờ 9 giờ là con mới lên chánh điện để thỉnh hết đại chúng để cầu nguyện cho bà con minh mới vừa lấy y áo từ trong phòng bước ra thì cái phòng mà con ở là đối diện với cái giảng đường con mới vừa bước ra thì chim cú ở đâu nó kêu nó kêu mà nó kêu hốt quảng luôn nó cứ cú cú cú cú mà nó kêu hốt quảng nó kêu dữ dội lắm con nghe con biết rồi con mới đi lên trên chánh điện mới à, thỉnh hết đại chúng nguyện hương để cầu nguyện cho bà nếu còn duyên thì cho bà mạnh khỏe ở lại cõi ta bà để bà nhất tâm niệm Phật có đủ hành trang tư lương trở về Tây Phương cực lạc nếu mà duyên phần bà đã mãn rồi thì con xin từ phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn cho bà nhẹ nhàng ra đi giữ được chánh nghiệp niệm đừng để bức bách trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời mới vừa nguyện hương xong cái bước xuống ngay hậu tổ là nghe bà đi rồi nhanh vậy đó quý vị mà trước đó là chim cú nó kêu thì có nhiều người người ta nói chim cú là mỗi lần nó kêu ở đâu là nơi đó có tai họa mà không phải tại nó đâu nha mình đập mình đuổi để mình tránh tai họa cũng không được nữa thưa quý phật tử thì chim cú mới đến nói với chim khách nói người dân ở đây họ độc ác tôi đâu có đem gieo rắc tay ương quạng quạ cho họ đâu mà họ nghe tiếng tôi là họ ném đá họ chọi họ gặp tôi là họ dùng gậy gọc họ đập họ đánh họ đuổi tôi là mắt mớ gì họ cho nên tôi không thể nào ở đây được tôi đi chim khách mới nói chỗ thâm tình với nhau tôi có lời này không biết chị có muốn nghe không chim cũng mới nói có gì chị cứ nói đi dù gì đi nữa chúng ta chỉ còn có một ngày hôm nay rồi sẽ chia tay nhau rồi chim khách mới nói có bao giờ chị suy gẫm lại vì sao mà người ta nghe tiếng kêu của chị là người ta đập người ta đánh người ta ghét người ta đuổi có bao giờ chị ngồi chị suy gẫm lại hay không đó là do gì tiếng kêu của chị nó quái ác lắm chị chỉ cần thay đổi cái tiếng kêu của mình thì chị ở đâu cũng được an lành nhưng mà chị không thay đổi dù cho chị đi đến phương trời nào họ nghe tiếng đó rồi họ cũng nghĩ rằng chị gieo rắc tay ương quạng quạ cho họ họ vẫn tiếp tục đập đánh ném chị nữa chị thay đổi bản thân mình trước đi thay đổi tiếng kêu của mình đi bởi vì tiếng kêu của chị quá quái ác đi chim cú nó không phải tại tiếng kêu của tôi mà tại vì người đời đập ác chim cú không chấp nhận và rời bỏ cái xứ đó ra đi đến xứ khác vừa cất lên tiếng kêu người ta chọi tiếp đập tiếp rồi cái rời khỏi cái nơi đó là lại đi nơi khác người ta cũng đập người ta ném người ta chọi tiếp rồi một ngày nọ chim cú mới bảo rằng trời ơi trời đất rộng lớn bao la như thế này tại sao không có một chỗ nào để cho tôi dung thân chúng ta nghe câu này sao nó giống lời than thở của mình quá phải không quý vị trời đất rộng lớn bao la xong có chỗ nào yên ổn để cho tôi dung thân hết trơn tại sao vậy tại vì chúng ta không biết nhìn lại mình kiểm điểm lại mình thay đổi chuyển hóa bản thân mình trước đi quý vị có những cái mình xấu dở khuyết điểm nhiều lắm mà mình không nhìn ra vậy mà giỏi cái tài thấy lỗi người ta đức phật ngài biết rõ tâm lý của phàm phu cho nên ngài nói trong kinh pháp cú như sao thấy lỗi mình thì khó nhưng mà thấy lỗi người thì dễ lỗi của mình thì mình che mình giấu giống như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài lỗi của người ta thì mình phanh phui tìm kiếm môi móc soi bối giống như là tìm thóc lẫn ở trong gạo có đúng vậy không quý phật tử người biết tu chúng ta nhìn lại mình kiểm điểm lại mình nhà nào cũng có rác hết lo hốt rác nhà mình đừng hốt rác nhà người ta quý vị mình mang cái bệnh rằng nhà mình một đống rác khổng hốt leo lên nóc nhà người ta coi nóc nhà người ta có có rác rến gì trong đó trên đó không rồi cái hốt của người ta đổ vô trong nhà mình cho nên rác nhà mình cả đống vậy đó ai cũng có cái sai cái xấu cái dở cái khuyết đã là phàm nhân ở giữa thế gian không ai hoàn hảo hết quý vị ơi ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi tìm tòi soi bối lỗi của kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đức phật khuyên chúng ta trên thế gian này có hai hạng người cao quý hạng người thứ nhất hoàn toàn thanh tịnh chưa từng gây tạo những điều lỗi lầm sai trái chúng ta không phải là hạng người này ngoại trừ các bậc thánh nhân ra ta không phải là hạng người đó đâu hạng người thứ hai được gọi là cao quý có sai có dấu xấu có dở có khuyết điểm nhưng chúng ta biết nhìn nhận cái khuyết điểm của chính mình nhận lỗi sửa sai đó là hạng người cao quý thứ hai ta hãy là hạng người này đi quý vị còn bản thân mình không nhìn lại mình không kiểm điểm lại mình không làm bổn phận của người tu mà người tu là gì tu là sửa mà mình không sửa bản thân mình mà mình đi sửa người ta không mà mình không thấy mình mình thấy người ta cho nên lục tổ huệ năng trong pháp bảo đằng kinh ngài nói rằng người nào mà nhìn thấy rõ được cái khuyết điểm của chính mình đó là bậc kiến đạo đó quý vị ơi bậc kiến đạo là thấy đạo thấy được cái lỗi lầm từ nó chính mình là bậc kiến đạo rồi ngặt một cái mình không thấy lỗi mình mà lỗi người ta mình thấy hay lắm cho nên tối ngày chúng ta cứ dành thời gian thị phi soi bối môi móc tìm tòi lỗi lầm của kẻ khác để chỉ trích chê bai người lỗi ta không lỗi ta lỗi bởi chê bai lục tổ huệ năng ngài nói nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá người chân thật tu đạo không thấy lỗi của thế gian mà hãy nhìn lại để thấy rõ được chính mình đi quý vị thấy rõ để làm gì để sửa đổi để hoàn thiện nhân cách của mình nếu chúng ta không nhìn lại mình không kiểm điểm lại mình không thấy được cái khuyết điểm của chính mình thì làm sao mình sửa được đây mà ai thấy người ta chỉ dùm cho mình cái mình phản ứng lại vậy nè là giỏi quá ha bà tưởng bà ngon dữ à bà tưởng bà tốt giữ nhà bà rác đóng không lo hốt đi hốt rác nhà người ta chúng ta phản ứng lại vậy đó và không bao giờ chấp nhận lắng nghe ai đó chỉ rõ lỗi lầm của mình thì làm sao có cơ hội để sửa sai đây chúng ta ngày hôm nay y theo lời phật dạy thay đổi chuyển hóa bản thân mình trước nhưng không bắt hoàn cảnh và con người chiều theo mình dù cho chúng ta có bắt cũng không được thế giới này không thể nào thay đổi được và tất cả chúng ta đây mỗi người biết tu thì phải tự sửa đổi chính mình thực hiện được ý nghĩa của hai chữ tu hành tu là sửa hành là hành vi tu hành là sửa đổi những hành vi sai trái của chính mình là thay đổi bản thân mình đó quý vị có cái cô phật tử này cổ hay hờn trách lắm cổ đến chùa cổ mới than phiền nói sư cô ơi con nghĩ con bạc phước vô phần lắm người ta bằng tuổi như con vậy đó mà người ta sống hạnh phúc có tiền có bạc con cháu hiếu thuận còn mình sao mà kém phước thiếu duyên con cháu nó đối xử với mình tệ bạc dữ lắm rồi cậu kể lại ha cậu nói sư cô nghĩ coi mình cả đời gian khổ hy sinh chồng mất sớm nuôi con của mình khôn lớn trưởng thành rồi Giải nắng dầm mưa tạo ra tiền của tài sản gì Cái đến lúc tuổi già giao phó cho con hết à cứ nghĩ rằng thôi già rồi giao cho nó làm ăn đi rồi mình ở chung sống chung với nó rồi mình rảnh rang mình niệm phật chứ giờ tử thần đến giờ nào mình đâu có biết được đâu phải chuẩn bị hành trang tư lương nhưng khi sao giao hết tài sản sự nghiệp cho con của mình rồi thì nó đối xử tệ bạc với mình cổ kể lại cổ mới nói mình trở, trở gió trở trời cái mình ho ho cả 10 ngày nó không thèm hỏi thăm tiếng nào lên bàn ăn cơm á, ngồi ăn vậy đó mình mình ho ho đến nỗi ối tại bàn cơm luôn cái nó nói có ho lịch sự một chút xíu đi đi ra chỗ khác ngồi ăn cơm mà ho cái kiểu đó ai nuốt nổi lịch sự một chút xíu đi nó nói mẹ nó vậy đó rồi cái bà mới đi ra ngoài sau ho ho một hồi đi nín ho xong rồi cái đi vô ngồi ăn tiếp nuốt không trôi nhớ đến cái câu nó nói mình như vậy là mất lịch sự chứ gì cho nên cái cục giận nó chặn ngay cổ họng rồi nuốt gì trôi vậy mà con vợ nó mới tằn hắn có một tiếng nó hỏi em có sao không đi bác sĩ không cổ kể lại á cậu nói con vợ nó bằng hắn có một tiếng nó hỏi em có sao không đi bác sĩ không chở đi bác sĩ nha còn mình ho mình muốn ói nó nói lịch sự chút xíu đi chỗ bằng ăn lịch sự chút xíu đi thôi tự cảm thấy mình thiếu phước thiếu duyên bạc phận tuổi thân dữ lắm hờn nghe quý vị rồi cái đến ngày sắp sửa đi tham dự khóa tu phật thất nè rồi mới nói con ơi con thấy nó giỡn với con nó vui thôi hay con còn hai ngày nữa má đi tham dự khóa tu phật thất ở chùa hoàng pháp đó nghe con cái nó quay lại nói bà đi đâu bà đi mất mớ gì bà nói tôi nghe làm chi vậy nó nói câu đó là chận cái cổ họng mình rồi đó tại vì mình nói như vậy là có lý do nói vậy là để nó có nó biết mình đi nó cho mình tiền bỏ túi ai ngờ đâu nó nói bà đi đâu bà đi mất mớ gì bà nói tôi nghe làm chi vậy rồi thôi làm thinh luôn nha làm thinh luôn mà cũng hẹn với huynh đệ đồng tu á, 5 giờ sáng là xe người ta đậu ở trước cửa nhà mình để rước mình hẹn giờ rồi đó cổ 4 giờ cổ thức dậy xúc miệng rửa mặt lên lại Phật xong rồi cái đi qua đi lại đi qua đi lại canh đồng hồ ngoài kia bóp kèn báo hiệu tới rồi mà không trong túi không có đồng xu cậu nói không biết làm sao bây giờ không có tiền mà lên xe tất cả người ta mướn xe thì mình cũng hùng phước trả tiền xe không lẽ mình đưa cái mặt mình ra mình ngồi không ngồi đó sao coi được ai trên đời này không có gì free hết á tức là không có gì mà không có tiền hết á đi phải trả tiền thôi cái cổ mới cổ mới làm bộ cổ lấy cái cái ca bằng inox á cổ dớn vô cái nắp luôn cái rầm một cái vậy đó nghe cho nên từ ở trong phòng nó mở cửa ra nó nói bà quậy đó hả người ta làm làm lụng vất vả cả ngày cho người ta ngủ một chút xíu có đâu mà thức dậy sớm mà ăn không ngồi rồi rồi giờ này thức dậy sớm rồi quậy đó hả rồi nín luôn không bao giờ dám mở lời mà nói là ờ, má đi phật thất mà không biết làm sao kêu cho nên làm bộ vậy đó làm bộ làm động cho nó thức dậy ai nhà nhờ đâu nó mở cửa ra nó nó bà quậy đó hả rồi làm thinh luôn cái chạy ra ngoài nó bữa nay tôi chóng mặt quá tôi đi không nổi nhưng mà không có tiền không có cái thủ tục đầu tiên tức là tiền đâu thì làm sao đi được cái cổ than cổ phiền cái cổ nói đâu phải con trai của mình đối xử vậy mà đứa con dâu mình già rồi đau bao tử 3 năm rồi nha sư cô ăn uống thì khó khăn lắm ăn cái gì mà cứng mà khô vô cái là nó đau mà nó đau nó hành mình bức bách khó chịu năn nỉ đứa con dâu nói con ơi con nấu cơm nấu nhão nhão mềm mềm chút cho má ăn nha con tuổi già rồi ăn không có nổi và lại bị đau bao tử nữa cái đó nói má kêu nấu cơm nhão hả cái đó là cháo heo nấu cho heo ăn nó mới mới nấu nhão như vậy chứ làm nấu nhão ai ăn nổi một mình má ăn thôi chứ ai ăn nổi nó trả lời vậy đó năn nỉ hoài không được cái bữa đó khô quá đi còn nuốt không nổi mà ngày chỉ có ăn có bữa cơm thôi chứ tiền bạc nó cho sáng nó cho mình 10 ngàn thì 10 ngàn đó cũng để dành để chi quý vị biết không cổ than thở mà mình nghe đứt ruột luôn 10 ngàn đó đâu có dám ăn bánh ăn quà đâu là để dành đó để đến ngày mà đi tham dự khóa tu đó có tiền đi xe đi cúng dường khỏi xin nó vậy mà lên bàn ăn cơm nuốt cơm không có nổi cho nên bữa đó cụ giận đói mà lên mà nuốt không nổi cái cụ nói ngày mai mà mày nấu cơm khô tao đọc nồi cơm cái nó nói má ăn chay niệm phật tu hành vậy đó hả má con dâu đó nha nó hỏi má ăn chay niệm phật tu hành là vậy đó hả má rồi chặn ngay cổ họng nữa rồi một cái chữ tu mà nó làm sượng cứng luôn rồi đó nha nó đem cái chữ tu ra nó nói không mà cho nên cậu mới nói nếu mà con không có tu không ăn chay không niệm phật không đi chùa không tu nha thì con nhỏ này không dễ gì ở yên với con đâu nhưng mà tại vì mắc kẹt vào cái chữ tu đó cho nên nó kẹt cứng luôn không có đường ra cho nên mới nhịn nhục nó thôi tại vì mình nói cái gì cái nó đem tu này tu kia ra nó nói nó quỷ bán bữa hôm đó ngày gần tết á, nhà cổ năm nào cũng vậy gói bánh tét mới vừa hấp bánh tét chín xong cái cổ từ ở trong phòng cổ đi ra ngoài cổ nghe tiếng xì xào xì xào ở ngay cái góc bàn thờ cổ bước đến gần gần cổ nứt cổ nghe thử coi cái gì vậy thì ra đứa con dâu của cổ á nó gọi điện cho má ruột nó nó nói má nhà má chồng con á gói bánh tét hấp xong rồi bánh tét nóng hổi ngon quá nó mới vớt ra con cấp ba đồ con để vào trong cái bọc xốp á con treo ở ngoài cái hàng rào cái cổng rào nhà má chồng con giờ này chạng dạng tối rồi con treo ngoài đó má coi đứa nào nó đi ngang qua nó thấy cái bọc xốp đen là ba đòn bánh tét đó nóng hỏi à con ăn cắp con gửi về cho má đó nghe má cổ nghe nói xong rồi cổ nói bữa nay tao có đề tài để tao xử mày rồi nha mỗi lần á, thì mày kiếm chuyện với tao rồi cái mày đem cái chữ tu ra chặn ngay cổ họng không có cái gì để nói được hết bữa nay tao có đề tài tao làm cho mày xấu hổ một bữa tao trả thù này nha tao ra mà tao bắt gặp một cái bọc mà mày để mấy đòn bánh tét tao vô tao làm một trận tao vạch mặt cho mọi người biết cho mày xấu hổ đi ăn cắp bánh này nha cái cậu nói vậy cái cậu mở cái cửa cửa trong nhà đó cậu mở cái cửa đi cậu bước ra nhưng mà nó treo bọc bánh ở ngoài cửa rào á dù mở cái cửa trong này đi ra thôi thì cái điện thoại trong túi cổ reo lên cổ móc điện thoại cái cổ alo thì đứa con gái của cổ nó có chồng nó về bên nhà gia đình bên chồng cách đó mười mấy hai chục căn nhà cái nó nói má nhà má chồng con gói bánh chưng ngon quá mới vừa hấp bánh chưng xong còn thấy bánh ngon quá còn ăn cắp bốn cái gửi cho má nó ăn cắp bốn cái bánh chưng nó ăn cắp nó nó cũng bỏ trong cái bọc xốp nó treo cây xài ở trước cửa nhà má má coi đứa nào á nó đi ngang lấy nghe má để mất à nha con để con treo bốn bốn cái bánh chưng con treo đó ngay cái cái cây xài á nghe má cái cụ mới nói ờ xong rồi cái cụ quay trở vô cổ không ra ngoài kia để cổ bắt quả tang ba đòn bánh tét nữa mà cổ quay cổ trở vô cái cổ suy nghĩ như thế này con gái của mình nó ăn cắp bánh chưng của má chồng nó nó gửi cho mình thì cũng vậy đứa con dâu của mình nó ăn cắp bánh tét của mình nó gửi cho má ruột nó thì tại sao những bậc làm cha làm mẹ đây không tạo cơ hội cho những đứa con nó có hiếu thảo với cha với mẹ nó mà bây giờ mình con gái của mình nó cũng ăn cắp bánh của gia đình bên chồng nó gửi cho mình mình vui thì tại sao bây giờ mình lại mình lại làm khó làm dễ làm chi đứa con dâu nó cũng ăn cắp bánh của mình nó gửi về cho má ruột nó cái cổ nghĩ vậy cái cổ thôi cổ quay trở vô cổ ra sau bếp cái cổ gặp đứa con dâu cái cổ nói về nào quý vị cổ nói con à bánh tét của mình mới vớt ra còn nóng ngon lắm con lấy vài đòn con gửi về cho má con á nói má biếu má con ăn lấy thảo tự nhiên đứa con dâu nó quay lại nó nhìn cổ lâm lơm nó nhìn ý nó nói bữa nay phật bồ tát nào nhập má tôi vậy sao bà tự nhiên bà tốt dữ vậy không bao giờ bà nói những lời tốt đó nha tự nhiên sao bà bữa nay bà thay đổi hoàn toàn luôn bà nói những lời nói đó cái nó dạ nhẹ hiều luôn nha rồi cái cổ cổ không ra ngoài kia cổ bắt mà cổ nói vậy cái nó nói dạ là nó đã lấy rồi cho nên sáng hôm sau cái cổ đi chuẩn bị đi đến đạo tràng tham dự khóa tu cái nó đứa con dâu đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cổ kể lại lần đầu tiên nó hỏi cổ vậy chứ má má ăn gì con nấu cho má ăn cái bây giờ cổ quay lại cổ nhìn nó cổ nói không biết bữa nay phật bồ tát nào nhập nó nha tự nhiên nó thay đổi đối với mình mà nó đối xử tốt với mình vậy à thì ra hồi hôm qua mình đối xử tốt với nó bây giờ nó tốt lại với mình chứ gì để cậu mới nhận ra được cái đạo lý nếu mà mình cứ đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người thì cuộc đời này đâu có dông phụ mình đâu nhân nào quả nấy không sai tại vì mình không ưa người ta cho nên người ta đâu có thích mình còn mình thương người ta thì người ta thương lại mình phải không quý vị cái cậu cũng mới trả lời một câu vậy nè rồi nói ăn gì cũng được con làm gì má ăn đó đứa con dâu nó vô nó nói má đợi chút xíu nha nó bắt nó nấu cho cổ một tô hủ tiếu chay mà nó bưng ra cổ nói sư cô ơi Từ đó đến giờ con ăn đấm dỗ Cũng không bằng cái tô hủ tiếu chay đó nữa Sao mà nó ngon dữ vậy Thế con mới cười Con mới nói cô ơi cô có biết làm sao Mà cái tô hủ tiếu đó cô ăn mà nó đậm đà hương vị không Ngoài cái hương vị của thức ăn ra Nó còn có hương vị của tình người đó Quý vị ơi Đúng không quý Phật tử khi nào chúng ta gửi gắm cái tình cảm bằng một tấm lòng mình mà khi nấu ăn á, mình gửi cả tấm lòng mình vô đó thì người ta ăn rất là ngon luôn quý vị đó là hương vị của tình người cái con mới nói cô thấy không chỉ cần cô thay đổi bản thân cô thì cô thay đổi hoàn cảnh gia đình cô liền đó thay đổi bản thân mình là thay đổi tất cả luôn sẽ giúp cho mình có được một đời sống hạnh phúc an vui nhiều hơn hãy thay đổi chuyển hóa những cái thói quen xấu ác từ nơi chính mình và hãy hoàn thiện nơi mình bằng nhân cách của một người phật tử nghe quý vị đức phật dạy rất rõ ràng ai đối với ta như thế nào kệ họ đi quý vị ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó cho nên dù họ có đối xử tệ bạc với ta ta vẫn đem cái tâm chân thành đối xử tốt với tất cả mọi người vì ta gieo hạt giống ngọt sẽ ra trái ngọt mà thôi không có cái đạo lý gieo hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng và cũng không có cái đạo lý là gieo hạt giống đắng mà nó lên trái ngọt bao giờ trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu gieo nhân nào gặt hái quả báo đó đó quý vị ơi chỉ cần chúng ta biết thay đổi những thói quen xấu nơi chính mình là quý vị sẽ thay đổi hoàn cảnh gia đình thay đổi cả cuộc đời mình và hoàn thiện mình hơn nữa chúng ta sẽ sống một đời sống hạnh phúc an vui còn bây giờ quý vị bắt buộc hoàn cảnh và con người phải làm vừa lòng mình không dám đâu không ai làm vừa lòng mình đâu có nhiều khi bản thân mình còn làm chưa vừa ý mình đây thì đừng bắt ai phải vừa ý mình chỉ cần quý vị biết tùy duyên tùy duyên nhưng không phan duyên có nhiều người nói tôi sống tùy duyên lắm ai sao tôi vậy ai làm bậy tôi làm theo cái đó gọi là phan duyên chạy theo duyên chạy theo cảnh chạy theo người chứ không phải là tùy duyên mà ý nghĩa tùy duyên có nghĩa là tùy thuận các duyên đến thì mình vui vẻ mình ứng tiếp nhưng không để cho các duyên nó làm chướng ngại mình thì niết bàn cực lạc có đâu xa quý vị nếu chúng ta biết sống tùy duyên ở đâu cũng là cực lạc ở đâu cũng là niết bàn còn chúng ta không biết tùy thuận các duyên mà bắt các duyên chiều theo ý mình mà không chịu thay đổi bản thân mình thì quý vị luôn luôn nhớ nha người ta không làm vừa lòng mình thì mình sẽ bực bội khó chịu và mình đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục trần gian đó quý vị không ở đâu xa đâu con nói điển hình thôi có cái bà hai đó bà đi chùa quý vị mà bữa này bữa đó là bà ngồi trên chiếc xe buýt bà đi chùa thì nguyên cái sớm bà hai không biết tu toàn là ăn chơi cờ bạc số đề không à mà bà hai bà tu như vậy là người ta nhạo bán, người ta chỉ trích lắm biết rằng cái việc đi chùa ăn chay niệm phật của mình là tốt nhưng mà người đời họ chăm biếm họ nói xa nói gần họ chỉ trích cho nên bà hai không muốn bà hai mới để bộ đồ lam với cái áo tràng trong cái giỏ đi đến chùa mới thay đồ ra mới vào trong đạo tràng tu vậy mà có một đứa nhỏ nó ở trong xóm nó ngồi ở phía sau bà hai ngồi phía trước xe buýt còn nó ngồi phía sau nó bước lên trên nó vỗ vô lưng bà hai một cái làm cho bà hai giật mình cái bà hai quay lại tưởng ai nó đánh cháu nội mình luôn mà nó tưởng chừng như là mình là bạn bè nó sao mà nó đến vỗ lưng vỗ vai mình vậy cái bà hai sùng lắm rồi nha nhưng mà bữa nay đi chùa thôi để một ngày thanh tịnh nam mô di đà phật để cho con bình tâm lặng tánh nếu không phiền não nó tác động nó làm cho mình nó làm cho mình á, bực bội rồi cái một ngày tu như vậy nó không có ý nghĩa cho nên bà hai thôi kệ đi bỏ qua mà nó đâu có buông tha đâu nó thảo bà hai tới tấp nó nói bà hai xích vô chút tôi ngồi cho bà hai cái bà hai nói chật muốn chết luôn mày ngồi chỗ khác đi sao mày phải mắc cái gì mày phải ngồi chung với tao tại vì con muốn ngồi chung với bà hai đó cái nó ngồi gần hỏi bà hai bà hai đi đâu à tao đi đâu mắc mới gì tao nói mày nghe làm chi bà hai nói thiệt con đi bà hai đi đâu vậy mà nó cứ hỏi hoài cái bà hai nói tao đi đâu mắc mớ gì tao phải tao phải khai cho mình mày biết tao không cần nói cho mày biết nó đâu có buông tha nó giật cái vỏ bà hai ra giật vỏ cái nó thấy cái áo tràng màu lam cái nó nói chàng đổi ơi bà hai bà đừng nói tôi bà đi chùa nghe bà tu hả bà hai bà tu hú chứ bà tu cái gì bà hai bà hai nói lúc này nghe cái cục giận nó văng ra rồi nó không có kiềm kiềm chế lại được nữa rồi mà từ cái cổ họng nó văng ra bằng lời nói cái bà hai bà sổ cho một tràng bà chửi chửi cái nó nói thấy chưa tôi nói bà mà tu cái gì tôi mới nói có một câu là bà chửi tới ông cố nội tôi luôn rồi bà mà tu cái gì bà hai ơi bà hai nghe vậy cái bà hai bực mình tại vì nó nói mình tu hú rồi nó nói bà mà tu gì bà thấy không tôi mới nói có một câu bà kêu ông cố nội tôi ra bà chửi rồi cái tới trạm xe buýt trên cái bà hai bà xuống bà không đi nữa ngồi đó nó khảo một hồi chắc vô địa ngục quá cái bà hai bà xuống mà ông đi lá chùa nữa bà quay đầu bà trở về trở về cái ông hai ông hỏi ủa bữa nay sao bà đi chùa bà về sớm quá vậy bà hai quay lại câm cái miệng ông lợi đi tặng ông mà nhiều chuyện quá đi cái ông hai ông hỏi rồi gặp cái gì rồi đó phải không bồ đề gai nổi rồi đó phải không cái bà hai bà vô trong phòng bà móc bà đóng cửa cái rầm một cái bà leo lên giường mà giường niệm kim đan nha bà mở máy lạnh đàng hoàng máy điều hòa đàng hoàng nằm trên cái giường niệm mà mắc cái gì bà hay lăn lộn lăn lộn nằm không yên vì nhớ cái câu nói một đứa con nít mà nó dám nói mình tu hú nhất định là mình nhân nào để đi đến mép má nó mép gia đình nó mép cha mẹ nó để dạy nó chứ không để cho nó hỗn hào đối với người lớn như vậy tức quá lăn lộn trên giường ôm cái câu nói tu hú của cái thằng nhỏ đó mà bà hai đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó quý vị mà địa ngục lúc này gọi là địa ngục giường sắt trong địa ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng đứng quay chúng nó da phòng thịt đau nếu không phải là địa ngục giường sắt thì mắc cái gì nằm trên giường niệm kim đan có máy lạnh bà bà hay lăn lộn phải không quý vị tại vì nơi cái cái tâm của bà hai lúc này để cho ngọn lửa sân giận nó thiêu đốt nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục rồi mà ngày đó cũng là cái ngày khảo đảo bà hai nữa nha đang lăn lộn trên cái giường vậy đó còn đang bực mình đang tìm cách tìm lời để hồi nữa đến nét má nó thì thằng cháu nội của bà hai đá banh ở quá nó đá trong nhà nó xuất một quả banh ngay cái cửa phòng bà hai làm cái rầm bà hai đang bực mà đang nóng đang tức mà nghe một cái rầm giật mình bà hai mở cửa ra thấy nó ôm trái banh bà hai nắm đầu nhỏ đánh tơi tả luôn con dâu của bà hai á nó chạy lại nó can nó nói má làm gì dữ vậy nó lỡ thôi mà má tu hành vậy đó hả má nhìn mà lại má đi giống như quỷ la sát vậy đó rồi thằng nhỏ thì nó nói mình tu hú còn đứa con dâu nó nói mình là quỷ la sát lúc này bà hai nhảy lông đỏng lên bà con cô bác ơi lại đây coi nè con dâu nó chửi tôi bà con cô bác ơi bà hai vừa khóc vừa la làng nhảy lông đỏng bà hai lại tiếp tục đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục lúc này đổi hướng địa ngục rồi không phải là địa ngục giường sắt nữa mà đó là địa ngục chảo dầu sôi nếu không phải là địa ngục chảo dầu sôi mắc cái gì bà hai nhảy cà tưng phải không không quý vị nhảy cà tưng như vậy là địa ngục chảo dầu sôi rồi mới nhảy cà tưng vừa la vừa khóc in ỏi luôn khóc một hồi rồi xong rồi cái bà hai giận vô trong phòng đóng cửa lại bỏ ăn luôn ngày đó nằm nhịn đói ông hai cũng kêu cửa ông nói bà ơi giận gì cũng ra ăn đi không tôi không ăn để cho ông ăn một mình đi rồi cái bà hai nằm lăn lộn khóc khóc hoài khóc sưng cả mắt mũi của mình luôn tức ôm cái câu nói của cái thằng nhỏ nó nói mình tu hú bây giờ đứa con dâu của mình nó nói mình quỷ la sát ôm cái đó mà xả ra không được bà hai khóc xin cảm mắt và nhịn đói luôn ngày đó không ăn bà hai lại tiếp tục đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục nữa rồi đó quý vị mà lúc này nó đổi qua địa ngục ôm cột đồng trái đỏ đó ôm câu nói rồi cái lửa lòng nó giận tức lên cái đó gọi là địa ngục ôm cột đồng trái đỏ đó nghe quý vị có những lúc chúng ta suy nghĩ lại mình giống y hệt như bà hai trong câu chuyện trên phải không quý vị tự mình đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục và bắt hoàn cảnh ở bên ngoài phải làm vừa lòng mình không được đâu quý vị bản thân mình nè có nhiều lúc mình phát tâm phát nguyện rất là mạnh mẽ nhưng mà mình còn làm chưa vừa chưa vừa đúng với cái tâm nguyện của mình chưa vừa ý mình thì ai làm vừa lòng mình chỉ cần quý vị biết sống tùy duyên cảnh nào cũng được chúng ta biết rõ cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên đâu quý vị ơi không phải tự nhiên ngẫu nhiên cái sự việc đó đến với mình tại sao người ta cũng bằng tuổi như mình mà người ta có con hiếu thuận còn mình con ngẫu nghịch chắc chắn nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì còn mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công lắm quý vị mà khi cái quả báo nó đến với mình thì quý vị phải vui vẻ đón nhận trốn đường nào cũng không khỏi đâu trốn đường nào cũng không khỏi nhân quả dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo đức phật dạy chúng ta trốn tránh đường nào cũng không khỏi nhân quả cho nên chúng ta vui vẻ đón nhận tất cả những cảnh duyên dù khổ dù vui đến với mình nhưng mà người học phật tin hiểu về nhân quả không buồn không giận không oán không trách ai hết chỉ biết tùy thuận các duyên nhưng không để cho các duyên nó làm cho mình phiền não và ngay bây giờ vui vẻ trả món nợ cũ nhưng đừng vay thêm nợ mới nữa tại sao lúc chúng ta vay á, thì à, vui vẻ mà vay lúc trả cái cằn nhằn cử nhữ hờn quán trách móc đủ thứ hết mà trong lúc trả đó cái vay tiếp tục nữa trả bao giờ hết nợ cũ chưa trả hết bây giờ vay thêm nợ mới thì quý vị sẽ trả hoài xả trả mãi đời này không hết đời sau trả tiếp quý vị ơi hồi trong lúc này chúng ta tin hiểu về nhân quả chỉ vui vẻ mà trả cho xong món nợ cũ mà ta đã vai mang từ túc kiếp và tự nguyện hứa với lòng mình rằng từ đây về sau không tiếp tục gieo trồng cái nhân xấu ác không dai thêm bất kỳ một nghiệp nhân xấu ác nào để rồi bản thân mình phải chịu quả báo thôi cho nên quý phật tử thay đổi mình không có bắt mọi người chiều theo ý mình vừa lòng hay không vừa lòng thì quý vị tự nói rằng ôi trên đời này ai làm vừa lòng ai chín người tới 10 cái ý lận hồi sau cũng được hết tùy duyên đi tùy thuận các duyên nhưng không để cho các duyên nó làm chướng ngại mình gì cả người biết tu học phật pháp ở trong cảnh thuận cũng không gì thế mà đam mê đắm nhiễm hồng trần ở trong cảnh nghịch không vì thế mà sân giận phiền não Ta biết rõ trần thế này chỉ là chỗ tạm nương Giống như quán trọ ở ven đường Mỗi người là khách dừng chân tạm Rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi Ai trong chúng ta cao lắm Thì ở đây cao lắm cũng trăm năm rồi sẽ ra về không ai ở hoài sống mãi đâu mà hân hua được mất để làm gì ai hân hua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị ơi và quán niệm rằng ta là khách ta là người lữ khách đến rồi đi nơi quán trọ ta bà Bận lòng làm chi cái chuyện thương ghét giữa người và ta Hãy hỷ xả và thứ tha tất cả Thì quý vị mới có được một đời sống bình an, giải thoát Còn nếu không nghe quý vị Bắt hoàn cảnh chiều theo ý mình mà không vừa ý là sân lên Là phiền não Rồi gặp cái cảnh thuận là mê đắm Mê nhiễm chìm đắm vào đó Cõi đời này không có cái gì là bền chắc hết cái thân mạng của chúng ta cũng vô thường vô ngã thì có cái gì bền chắc đâu đừng ham luyến để làm chi quý vị còn cảnh duyên trái nghịch thì quý vị xem như đây là một phương cách để giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng tiêu trừ cái bản ngã của mình xin kể cho quý phật tử nghe lúc mà hòa thượng quảng khâm ngài còn xin tiền đó ngài chứng được niệm phật tam muội rồi cái ngài trở về nơi nơi bổn tự đó là ngôi chùa thừa thiên khi trở về mấy chục năm ngày ẩn dật nơi núi thanh lương để lo tu tập bây giờ ngài trở về giống như người rừng vậy đó về tới không ai nhìn nhận ra ngài rồi cái khi biết ngài trở về rồi chúng ở trong chùa họ mới thử thách đây họ nói cái ông này ông ông lên núi ông tu mấy chục năm để thử coi cái tâm của ông như thế nào nha tối đêm hôm đó cái vị sư trụ trì mở cái chìa khóa của cái thùng phước điền lấy hết tiền cài cái tủ banh ra luôn xong rồi sáng tri hô lên chùa của chúng ta từ trước đến nay chưa từng bao giờ bị mất trộm mà cái ông hòa thượng này mới về cái chùa tối đó bị mất trộm nghi ngờ hòa thượng quảng khâm là thủ phạm trong chúng khá đông họ nhìn hòa thượng với cặp mắt khinh khi tưởng sao ông đi tu mấy chục năm trên núi ẩn giật vậy về chôm đồ họ nghĩ vậy đó cho nên họ khinh thường họ nhìn khinh bỉ lắm còn một số người á, nhìn ngài một con thì một con mắt nhìn hạnh nghi ngờ nhưng mà bên kia thì cũng còn hỏi lại không lẽ ông ta tu vậy mà ông ta lại tham lam trộm cắp sao gọi là bán tính bán nghi mặc cho ai nhìn ngài với đôi mắt như thế nào Ngài mỉm cười trước đại chúng và Ngài nói một câu Giả như hôm nay mọi người tán thán ca ngợi Cho rằng Quảng Khâm tôi là một cao tăng chân tu thật học Tán, tán dương công hạnh Thì tôi cũng không vì thế mà mê nhiễm cõi hồng trần Còn giả như hôm nay mọi người nói rằng Quảng Khâm tôi là kẻ trộm, kẻ cắp Thì cũng không vì những sự khinh khi của các vị đây Mà mà tôi mê nhiễm cõi hồng trần muốn ở lại đâu đây luôn lúc nào tôi cũng nuôi cái chí nguyện muốn về tây phương cực lạc dù cho các vị có tán dương hay quỷ bán thì tôi cũng không quên cái chí nguyện về tây phương cực lạc ngài nói như vậy đó quý vị rồi sau này khi ngài ra xây dựng ngôi chùa để quá duyên độ chúng thì có một cái vị sư cô tên gọi là truyền tịnh ngày nào sáng sư cô cũng đến đảnh lễ hòa thượng và thưa rằng hòa thượng ơi con bị phiền não ngã chấp nó làm chướng ngại xin hòa thượng dùng cái tích trưởng đập cho con tiêu trừ phiền não ngã chấp đi cái hòa thượng không nói gì hết không trả lời gì hết buổi sáng đó sư cô đến thưa cái hòa thượng nói bữa nay chùa có khách nha có phái đoàn đến xin quy y tam bảo đó sư cô làm à, thư ký ghi tên của các vị đó rồi đặt pháp danh ghi, ghi lòng phái để sau khi truyền tâm quy ngũ giới xong thì đưa cái lòng phái trao cho các vị đem về Thế sư cô nhận trách nhiệm xong Đến khi Phật tử người ta đến để người ta ghi danh đăng ký quy y Sư cô này ngồi ghi xong rồi cái đặt tên viết vô trong lòng phái luôn Cái hòa thượng trước mặt mọi người đông vậy đó Hòa thượng hỏi cô làm gì vậy sư cô này nói à, con đặt pháp danh vào trong lòng phái để phát cho quý Phật tử Cái hòa thượng quay xuống hòa thượng nói các vị ơi cũng muốn làm thầy các vị đó Tôi chưa quy y gì hết Giờ này cũng ngồi cổ đặt tên cho các vị rồi cũng muốn làm thầy các vị đến đảnh thầy lễ cổ đi Tôn cổ làm thầy đi Sư cô nghe vậy cái nước mắt trào ra Sao Hòa Thượng kỳ vậy Hòa Thượng bảo mình là phải có trách nhiệm làm thư ký Mình làm tròn trách nhiệm bây giờ trước mặt mọi người Cái Hòa Thượng nói mình muốn làm thầy thiên hạ để cho mấy các vị đó người ta hiểu lầm người ta nói mình làm quyền hòa thượng tự đặt pháp danh cho các vị đó ta coi mình ra cái gì sao hòa thượng kỳ vậy cái sư cô lúc này nghẹn ngào nói không thành lời quất ức khóc không à cái hòa thượng nói là sao nói động tới dông linh cô có một câu cô đứng đó cô khóc quá hả rồi cái cô sư cô này gạt nước mắt rồi ráng chịu đựng nha niệm phật để cho qua đi chiều đó mọi người về hết rồi cái sư cô mới đến đảnh lễ hòa thượng khóc hòa thượng ơi con có làm điều gì hòa thượng không vừa ý không hài lòng bây giờ hòa thượng cứ đắp đánh cứ đập cứ phạt con đi không sao hết nhưng hòa thượng đừng có để khi phật tử đánh đông mà hòa thượng chơi quê con như vậy cái hòa thượng lúc này đang ngồi niệm phật cái hòa thượng mở mắt ra hòa thượng nói sao mai phước cho tôi đó ngày nào cô cũng đến và cầu xin tôi dùng cái tích trượng đập cho cô tiêu trừ phiền não ngã chấp mai phước cho tôi là tôi không dùng gậy để đập mà chỉ đập có một câu à mà từ sáng đến giờ cô chưa xả ra cô còn uất ức nếu mà thật sự tôi dùng tích trượng mà đập vào thân cô chắc cô gọi cảnh sát đến bắt tôi rồi phải không hồi sáng giờ tôi cứ nói nói có một câu thôi mà cô còn ấm ức còn chưa xả được còn nếu mà tôi dùng gậy mà đập cô thiệt cô gọi cảnh sát đến bắt tôi rồi cái sư cô nghe đến đây cái sư cô biết rồi hòa thượng khảo hạch mình rồi đó con rớt nữa rồi hòa thượng ơi con rớt nữa rồi lúc này mấy thầy trò đi đốn cây để à, cắt chùa sư cô làm nguyên một ngày trời mệt rồi cái nói hồi giờ này mặt trời lặn hết rồi mình vô cái mình tắm rửa cái mình đặt mình trên giường nằm cái nó khỏe biết bao nhiêu nguyên ngày nay dít đất đốn cây giác giác củi quá mệt đi rồi mơ vừa tắm rửa xong cái chuẩn bị nha chuẩn bị nói vô phòng để nằm cái nghỉ cho nó khỏe cái hòa thượng đem ra hai thùng đinh mà nó lộn xộn lum cái hòa thượng nói cô lựa loại nào theo loại đó để ngày mai thợ người ta đến đó, người ta đóng nó dễ hơn sư cô mới nhìn đồng hồ sư cô mới nói nó không dám nói ra nhưng mà nhìn đồng hồ vậy nè giờ này bảy tám giờ tối rồi cái ông hòa thượng này ông còn chưa cho mình ngồi nghỉ nữa ông bắt mình ngồi lựa đinh nữa sao mà vô lý dữ vậy nè chỉ khởi lên cái ý nghĩa đó ý nghĩ đó thôi thì hòa thượng đã tiếp nhận được cái luồng thông tin từ nơi tâm ý của cô và hòa thượng nói vô lý lắm phải không nếu như lúc này mà tử thần nó đến với cô thì cô có nói hữu lý với vô lý không tử thần đến thì mình có đi không quý vị thì mình có nói sao vô lý quá vậy tự nhiên cái đến à, giờ này giờ này đến để bắt tôi đi đưa tôi đi có nói vô lý với hữu lý không tử thần đến giờ nào mình phải đi giờ đó cũng vậy một người tu đối duyên xúc cảnh trong hoàn cảnh nào mình cũng phải làm chủ lấy chính mình chứ không nói hữu lý hay vô lý dù cho cuộc đời này có hữu lý hay vô lý nhưng mà đối với người tu là đối với chúng ta trong tình huống đó mình có làm chủ lấy mình hay không cho nên hòa thượng mới nói nếu tử thần đến giờ này cô có nói rằng hữu lý hay vô lý hay không rồi cái cô mới lựa lựa cho tới 12 giờ đêm mới xong mấy thùng đinh đó lựa xong rồi cái gõ cửa nói hòa thượng ơi con lựa đinh xong rồi hòa thượng ngồi trong niệm phật cái hòa thượng nói sao quý vị biết không cô lựa xong mặt cô nói cho tôi nghe chỉ vậy nếu mà lúc này ai mà không hiểu thì nói cái ông này ông vô lý dữ vậy bắt mình lựa đinh xong rồi mình trình là mình lựa xong rồi thì giờ hòa thượng lại bảo rằng cô lựa xong rồi mặt cô cô nói tôi tôi nghe chỉ vậy cái sư cô ngộ câu nói đó mà làm cho sư cô giác ngộ sư cô đảnh lễ ở ngoài cửa bạch hòa thượng cảm ơn ngài đã cho con một lời khai thị đúng vậy con có tu hay không tu có chứng ngộ hay không chứng ngộ mặt con bởi vì con ăn con no con tu con chứng không có mắc mới gì hòa thượng phải không hòa thượng tu thì hòa thượng chứng cái hòa thượng cũng không cho con ké chút xíu nào hòa thượng muốn dạy con điều đó chứ gì con đảnh lễ hòa thượng con đã khai ngộ được rồi cô ngộ được cái câu mà hòa thượng nói cô có xong hay không xong mặt cô mắt tôi mắt gì nói tôi nghe chi vậy thì cô ngộ nha từ cái mình có tu hay không tu có chứng hay không chứng thì không có mắc mớ gì tới ai hết bởi vì mình ăn mình no mình tu mình chứng hòa thượng tu hòa thượng chứng hòa thượng cũng không cho mình ké một chút xíu cái sự giải thoát giác ngộ đâu cho nên chúng ta không ỷ lại ai cả với việc cái gì cũng phải tự mình hết quý vị nhớ nha tự mình và phải biết thay đổi bản thân mình còn nếu chúng ta không thay đổi bản thân mình mà bắt buộc là người này chiều theo ý mình để cho tôi vui không dám đâu quý vị đi đến bất cứ một phương trời nào cũng không bao giờ có được một sự bình an nếu chúng ta không biết thay đổi bản thân mà muốn thay đổi hoàn cảnh và con người đó là điều không thể được cho nên lời phật dạy đối với chúng ta thay đổi cuộc đời mình chúng ta phải thay đổi bản thân mình trước đi muốn sống hạnh phúc an vui chúng ta sửa đổi những cái khuyết điểm những thói hư tật xấu nơi chính mình để làm hoàn chính mình đó là điều đầu tiên mà con trân trọng gửi đến toàn thể quý phật tử cái điều thứ hai trong chủ đề ngày hôm nay lời phật dạy làm thay đổi cuộc đời con muốn gửi gắm cho quý vị rằng nếu giữa cuộc đời này quý vị hiểu được người đó là khôn ngoan nhưng mà hiểu được mình đó mới gọi là giác ngộ đó quý vị nhiều người á thì sống mà không biết mình không biết người có đúng vậy không quý vị không biết mình là ai luôn và không biết nghĩ đến ai hết á cho nên nói sống không biết mình biết người còn có người á thì biết người ta mà con không biết rõ mình tối ngày biết người ta không à nhìn ta không à mà không biết rõ mình là ai nhưng nếu chúng ta sống mà biết người thì đó là khôn ngoan đó nha đó là người khôn đó nhưng mà biết được mình mới gọi là một người giác ngộ đức phật dạy chúng ta hàng ngày phản quan tự kỷ nhìn lại mình để xem mình là ai vậy quý vị ta là ai vậy có những lúc chúng ta không nhìn lại mình không biết rõ mình là ai đến khi nhìn lại rồi giật mình luôn trời tôi thành quỷ nào vậy có đúng vậy không quý phật tử vì mình không có nhìn lại mình không kiểm điểm lại mình cho nên bài kinh trung bộ có một bài kinh mang tựa đề soi gương nhân cách phật khuyên chúng ta hãy soi rọi lấy cái gương để soi rọi là nhìn lại mình soi rọi lại mình từng giờ từng phút từng giây kiểm điểm lại cái nhân cách của mình có hoàn chỉnh chưa có chuẩn mực chưa nhìn lại mình đi quý vị biết được mình mới là giác ngộ nha có một cái ờ, vị cư sĩ đến gặp hòa thượng cái nói hòa thượng ơi hòa thượng từ khi con phát tâm học phật đến nay con nghi theo lời phật dạy nhận về cho mình cái sự thua thiệt và đem cái việc gì tốt đẹp để trao tặng cho người thì con lại bị người ta nói mày là cái thằng ngu mày nhu nhược mày yếu hèn mày chịu thua chịu thiệt để người ta lấn lướt mày mày ngu quá đi thậm chí người thân của con cũng nói con là một kẻ ngu xuẩn con xin hỏi hòa thượng nếu mà con nhường cho người sự tốt đẹp để lấy lại cái sự thua thiệt cho chính mình con có phải là kẻ ngu hay không hòa thượng hỏi vậy chứ ông có nhìn lại ông coi ông là ai ông không biết nữa hả ông phải hỏi người ta và hòa thượng mới kể một câu chuyện hòa thượng nói để biết ông có ngu hay không thì ông nghe người ta kể câu chuyện đây nè thọ có một người nọ đem một ký gạo đưa đến cho một à, cho một cái người nấu bếp thì người nấu bếp nhận một ký gạo đó nói rồi tôi nhận ký gạo này thì lát trưa tôi sẽ đem đến bốn bát cơm vì người nấu bếp đó sẽ đem một ký gạo đó thổi nấu thành cơm cho nên họ nói gạo là cơm rồi cũng đồng thời một ký gạo đó đem đến cho một người làm bánh nướng người làm bánh nướng nói ký gạo này tôi xay bột ra tôi làm được hai sửng bánh nướng cho nên họ nói gạo là bánh nướng rồi đem cái gạo đó cho người nấu rượu người nấu rượu nói tôi đem một cái gạo này tôi nấu ra được hai lít rượu cho nên họ nói gạo là rượu hòa thượng mới bảo rằng mặc cho người ta nói gạo là cơm kệ họ mặc cho người ta nói gạo là bánh nướng cũng chẳng có sao mặc cho người ta nói gạo là rượu cũng chẳng hề hớn gì vì gạo chỉ là gạo mà thôi ta vẫn là ta giữa thế gian còn cái việc khen chê hư ảo có chi màng một niệm xoay vào trong tự tánh chân như bình lặng thể hằng an nếu mà chúng ta không nhìn lại mình mà cứ nghe người ta nói mình cái này cái nọ cái kia người ta có thể thương mình lúc mà người ta có thiện cảm với mình ta khen nhưng mà lúc người ta ghét có thể việc làm tốt đó thì người ta vẫn chỉ trích chê bai như thường không lẽ suốt đời này mình sống trên cái miệng lưỡi của thiên hạ qua những lời thị phi khen chê đó sao chúng ta phải tự biết rõ mình là ai là được rồi đáng sợ nhất là chúng ta không biết mình là ai đó quý vị còn người ta có nói mình ngu cũng chẳng có sao hết vì người tu giống thật một kẻ ngu có tai như điếc có mắt như mù hàng ngày có miệng thường câm lặng chỉ nhớ trên đầu một chữ tu là được rồi quý vị trong một cái lớp học nọ thầy giáo viên thầy giáo viên mới thấy sao mấy em học sinh ra chơi mà nó mắng giết bạn của nó nó nói ê cái thằng ngu thằng ngốc thằng ngu ngốc nó cứ bảo bạn nó là ngu là ngốc thầy giáo chủ nhiệm mới bước đến nói em em không có được nói như bạn mình bằng những cái lời lẽ như vậy nha tại sao em nói bạn mình là ngu là ngốc mà cả đám đều nói cậu bé đó là ngu là ngốc cái đám học sinh nó ồ lên nó nói thầy ơi tại thầy không biết cái thằng này nó ngu kinh hồn lắm thầy ơi nó ngốc dữ dội lắm thầy giáo mới hỏi sao mà các em lại nói bạn mình như vậy thì mấy đám học sinh nó mới nói thưa thầy thử đi thầy thử nó đi chứ tụi em thử nó hoài tụi em đưa cho nó hai tờ giấy bạc nha hai tờ giấy bạc tờ một tờ á, thì 50 ngàn dặn tờ 5 ngàn nó lấy một tờ 5 ngàn đó thầy mà bao nhiêu lần đều như vậy hết nó học lớp 5 rồi mà nó không biết cái nào lớn nào nhỏ hết nó ngu kinh hồn lắm thầy ơi thầy không tin thầy thử nó đi thầy giáo nghe nói vậy mới lấy hai hai tờ giấy bạc ra tờ giấy 50 ngàn và tờ giấy 5 ngàn cái thầy đưa ra thầy nói thầy tặng em một tờ đó em lấy tờ nào cái nó rút tờ 5 ngàn nó lấy cái đám học sinh cười lên nói thấy chưa thầy thấy nó ngốc ghê chưa nó ngu kinh hồn luôn cái ông thầy cũng lại em hỏi em học lớp mấy em học lớp 5 em học lớp 5 mà tại sao em không biết cái giá trị giữa 50 ngàn và 5 ngàn cái nào lớn nào nhỏ nó nói 50 ngàn lớn 5 ngàn nhỏ nếu em biết giá trị của cái đồng bạc cái nào lớn cái nào nhỏ rồi tại sao cho em lựa chọn một tờ mà em không lấy tờ 50 ngàn mà em lấy tờ 5 ngàn chi để cho bạn nó nói mình ngu mình ngốc vậy cậu bé này cười cười một cách hồn nhiên và nói thưa thầy nếu mà em lấy cái tờ 50 ngàn thì bạn nó đâu có đố em đâu có đố em nữa vì vậy cho nên em có lấy tờ 5 ngàn ngày nào cũng có bạn đố em cho nên em có tiền ăn kem hoài à thầy ơi cái ông thầy ông quay lại ông nói ai ngu biết liền ai ngu biết liền phải không quý vị đám học sinh nó nói cậu bé này ngu tại vì không phân biệt được giữa 50 ngàn và 5 ngàn cứ lấy tờ 5 ngàn không cho nên ngày nào cũng có mấy đứa bạn nó đem đến nó đố đố rồi nó cứ lấy 5 ngàn à, cái cười lên chọc nó ngu nhưng mà nó nhờ cái ngu đó mà nó có tiền ăn kem hoài nó trả lời một câu nó nói nếu mà em lấy tờ 50 ngàn thì bạn nó đâu có đố em nữa Chính vì em lấy cái tờ 5 ngàn cho nên ngày nào cũng có bạn đến đố em em có tiền ăn hay hết kem hoài à thầy ơi Cái ông thầy ông quay lại ông nói ai ngu biết liền Từ đó về sau cái đám học sinh biết ai ngu ai khôn rồi đó cái câu chuyện mà giữa đời thường vậy thôi nhưng mà cái triết lý của nó để gửi gắm cho chúng ta điều gì vậy quý vị ai nói mình ngu cũng chẳng có sao miễn là mình biết rõ mình là ai được rồi có nhiều người á họ không biết mình là ai hết đó vì không bao giờ nhìn lại mình kiểm điểm lại mình rồi sống theo cái thói quen của phàm tục sống với những cái tập khí xấu ác mà đã quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị sống buông lung không biết làm chủ lấy mình người biết tu đó quý vị phải biết được mình mà người biết mình thì phải biết mình là ai và phải biết trân trọng phải có lòng tôn trọng đối với chính mình mà người có lòng tôn trọng với chính mình thì không bao giờ sống một đời sống buông lung phóng túng được đâu tại vì mình biết tự trọng lấy mình thì không bao giờ để buông thả cuộc đời mình để đắm chìm theo ngũ dục xa qua để trôi lăn theo con đường tội lỗi sai trái tại vì mình biết tôn trọng mình mà phải không quý vị phải biết mình mới là một bậc giác ngộ quý vị ơi và không phải chỉ biết mình không Nếu chúng ta chỉ biết mình không cũng chưa hoàn hảo nữa nha Mà chúng ta phải biết người nữa quý vị Biết mình biết người Đó là bậc trí đó Biết mình biết người Biết người có nghĩa là sao Làm bất cứ một điều gì Phàm những gì ta không muốn Đừng bao giờ đem đến cho người quý vị Có nhiều lúc mình không muốn cái đó Mà mình lại đem đến gieo rắc cho người ta một người có trí tuệ hiểu thấu biết mình và biết người thì cái gì mình không muốn không bao giờ đem đến cho người khác mình cũng sợ đau thì người khác cũng sợ đau mình cũng sợ buồn mình cũng biết đau thương thù hận thì người khác cũng y hệt như mình vậy thì hãy lấy lòng mình suy lòng người luôn luôn lúc nào đối với mọi người cũng sống với cái tâm từ bi yêu thương tất cả quý vị đó gọi là biết mình và biết người đó nha yêu thương hết tất cả và chúng ta nên suy xét lại coi mình có duyên mới gặp nhau ở giữa cõi đời này Biển người mênh mông bao la mà gặp nhau để làm vợ làm chồng Cái đó không phải cái duyên là cái gì Có cô này cụ đến chùa Cái con đi giảng nè Đi ra thấy cổ ngồi cổ gục đầu ngay băng đá cổ khóc Mà cái tật của con tà lanh lắm thấy ai mà buồn khóc là đến đó hỏi cái gì giúp được cái gì giúp rồi con mới đến hỏi cô ơi sao cô ngồi đây cô có chuyện gì buồn không cổ vừa thấy mình là cổ mừng rồi nha sư cô ơi con ngồi đây con chờ sư cô con biết sư cô bận rộn đi giảng nhưng mà sư cô cho con 5 phút cũng được nữa để cho con trút hết cái cái bầu tâm sự của mình nếu không chắc con chịu hết nổi rồi sư cô ơi sư cô giúp cho con 5 phút thôi cho con nói Sư cô ơi giữa biển người mênh mông bao la trăm ngàn đàn ông lưu Tại sao con không chịu người nào Con có mắt cũng giống như không trồng mà con chọn cái ông chồng sáng xỉn chiều sai tối lai ra dài xị nữa chứ nó đánh nó đập con tối ngày nó chửi bới ngày nào con cũng phải chịu ăn đấm ăn đá con khó chịu con bực bội quá sư cô ơi con chịu hết nổi rồi con nhận nhẫn nhịn riết rồi bây giờ chịu hết nổi rồi sư cô giúp con đi làm sao để cho con để bản thân con được được an an ổn chứ bây giờ con bị phiền não quá rồi sư cô ơi tại sao giữa biển người mênh mông không chọn người nào chọn cái ông đó vậy cái đó là cái duyên quý vị ơi cái nợ cái duyên thật sự nói với quý vị rằng đức phật ngài dạy rõ chúng ta gặp nhau ở giữa cõi đời này làm vợ làm chồng làm cha mẹ anh em chồng vợ con cái đó tất cả đều do tứ duyên tương hội bốn duyên đó là gì báo ân báo oán trả nợ và đòi nợ nếu không phải là cái duyên thì không bao giờ gặp nhau đâu quý vị mà cô này cô nói tại sao mà biển người mênh mông con chọn người nào con chọn phải ông này mà gia đình cấm không cho rồi đó nghe mà cổ chấp nhận cổ chọn cổ còn nói một câu nếu mà không không gả con cho ông con uống thuốc sâu con tự tử con chết đòi chết đòi sống rồi bây giờ đâu dám về than thở với cha với mẹ với người thân mình đâu chỉ biết đến chùa than thở với phật phật lúc nào cũng từ bi hết á Bồ Tát lúc nào cũng từ bi cho nên biết bao nhiêu hoàn cảnh khổ đau của con người Đều đem đến trúc cho Phật cho Bồ Tát hết à. Mà Ngài lắng nghe hết tất cả những âm thanh khổ đau của chúng sinh Và Ngài tùy duyên giáo hóa Nhưng tại sao có biết bao nhiêu người tìm đến Phật Cầu Phật cứu khổ ban vui cho con Mà có người hết khổ mà có người lại không hết khổ tại sao có lúc phật và bồ tát lại linh thiêng để giúp cho họ vượt qua những khổ đau phiền não trong cuộc sống nhưng mà có lúc sao mà họ cầu hoài vẫn khổ hoài linh tại ngã bất linh tại ngã phải không quý vị phật thì thương nhân loại thể thương con nhưng con bỏ mẹ cha những mỏi mòn Đường trần đi mãi xa muôn lối Nếu về cách biệt mịt mù non đạo tràng phước thành hải chúng con một lòng kiên hệ giả sắc son di đà quyết chí dình tâm niệm nương nơi tính nguyện quả viên tròn Phật thì từ bi cứu khổ ban vui bình đẳng đối với tất cả chúng sanh Thương chúng sanh giống như là cha mẹ thương con Nhưng mà con không nhớ nghĩ đến cha mẹ thì dù cho cha mẹ ở gần bên con mà con không nghĩ tưởng đến thì cha mẹ và con cái cũng cách xa nhau à xin kể cho quý phật tử nghe ngày xưa mạnh mẫu thì đang ở nhà bà dệt giải còn con trai của bà là mạnh tử đi vào trong rừng để đốn củi khách đến nhà mà bà nhìn lại thức ăn không còn gì hết mạnh mẫu lính quýnh chứ đâu phải giống như bây giờ mạng lưới truyền thông thông tin là thành hành bấm điện thoại gọi còn lúc này bà không biết làm sao để bà nhắn gửi với con bà rằng nhà có khách mà hết thức ăn con có đi về ghé mua một ít thức ăn về để mẹ làm đãi khách nhưng mà không biết làm sao để nhắn gửi bà ở nhà bà nóng ruột quá bà mới lấy cái tay của bà bà đưa vào miệng bà cắn một cái vậy mà ở trong rừng mạnh tử hót ruột lên cái ruột lên cái cảm thấy sốt ruột quá nhanh chân chạy về nhà coi sự việc gì xảy ra về nhà thấy mẹ mình đang đứng ở ngoài cửa ngõ đó nó nhà có khách con ơi mẹ không biết làm sao để nhắn con là mua ít thức ăn về khách đến nhà rồi giữa mạnh mẫu và mạnh tử hai mẹ con lại tại sao lại có một cái sự cảm ứng giao nhau như vậy bởi vì mẹ luôn luôn lúc nào cũng nhớ nghĩ đến con và đứa con của bà luôn luôn lúc nào cũng nhớ nghĩ đến mẹ cho nên cảm ứng đạo giao nan tương nghì đó quý vị còn phật thương chúng sanh mà chúng sanh không nghĩ tưởng đến phật mà khi nào mà buồn khổ có chuyện mà buồn khổ rồi nghe phật ơi cứu con giới phật ơi cứu con giới mà cứu xong rồi vượt qua được cái bế tắc trong cuộc sống rồi thì chẳng có nhớ Phật gì cả quý vị hoạn nạn mới kêu mới gọi thôi còn lúc mà sung sướng không bao giờ nhớ Phật chúng sanh là vậy đó thì làm sao giữa Phật và chúng sanh có một cái sự cảm ứng Phật luôn từ bi ban vui cứu được khổ đó quý vị à, đi đến cái à, ngôi chùa ở Vĩnh Long nè con có đi giảng ngôi chùa trong cái ngôi chùa đó có hai câu đối một câu đối để rằng phật hiệu di đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện câu bên kia quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung quyền phật hiệu di đà đức phật có danh hiệu là a di đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện cái thân của ngài trùm khắp pháp giới nhưng mà tùy chỗ hiện tùy xứ hiện có nghĩa là tùy chỗ hiện chỗ nào phật hiện vậy nước trong thì trăng hiện mây tan thì trời hiện chỗ nào tâm của chúng sanh thanh tịnh thì phật a di đà xuất hiện nơi đó đó quý vị tại vì tâm của chúng ta không tịnh không có tương ưng với tâm của phật cho nên mình với phật cách xa nhau bây giờ muốn gặp phật gần phật chúng ta phải học và hàng ngày bản thân của chúng ta phải học tập gương hành của Phật thanh tịnh tâm mình thì mình với Phật mới có cơ hội gặp lại nhau còn câu bên kia quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung quyền cõi nước tên gọi là cực lạc ở đâu vậy đó là một cảnh giới thường tịch mà thường chiếu cho nên gọi là tịch quan cảnh giới chân thật đó nghe chân cảnh cả trung quyền ở trong mỗi con người chúng ta không ở đâu xa hết khi nào tâm tịnh là tịnh độ tâm an vui đó là cực lạc đó quý vị còn mình không có sống ở trong cảnh giới cực lạc bởi vì tâm của mình bị cấu nhiễm bị ô nhiễm cho nên đây gọi là uế độ không được gọi là tịnh độ và hàng ngày sống trong nỗi khổ niềm đau phiền não tham sân si không mà thì làm sao gọi là cực lạc được cực lạc là một cảnh giới thuần vui nơi đó không có các thứ khổ mà muốn có được cái cảnh giới cực lạc thì trước tiên quý vị phải chuyển hóa bản thân mình chuyển hóa tham sân si phiền não của chính mình và quý phật tử đây sống một đời sống cái tâm cái hạnh của mình phải tương ưng dù không phải tương ưng một trăm phần trăm với tâm Phật tâm Phật là tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xã với bốn cái đại đức đó thì chúng ta không được như là Phật thì ít ra cũng tiểu từ tiểu bi tiểu hỷ tiểu xã thì mới tương ưng phần nào với Phật phải không quý Phật tử mà mình đối với mọi người không có từ không có bi không có hỷ không có xã Chị nghĩ đến bản thân mình thôi chỉ biết mình mà không biết người Sống giữa cõi đời như vậy làm sao Mà có được một mối quan hệ tốt đẹp Giữa con người với con người Xin thưa quý vị nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng miệng cười với người vâng lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời mình ngày xưa mình sống ích kỷ tự tư tự lợi bây giờ không có ích kỷ tự tư tự lợi nữa mà luôn luôn sống biết mình và biết người biết rõ mình là ai mình còn tham còn sân còn si còn khuyết điểm ở chỗ nào để hoàn thiện để sửa sai rồi phải biết người bằng một cái tình người đối xử với nhau luôn đối xử tốt đẹp với nhau dù cho ai kia họ có bất nhân với mình chúng ta vẫn có nhân với họ họ bất nghĩa với mình ta vẫn có nghĩa với họ không phải mình ngu không có ngu vì mình tin hiểu một cách sâu sắc về nhân quả trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu cho nên dù người ta bất nhân bất nghĩa với mình ta vẫn có nhân có nghĩa đối với họ ta cứ sống một đời sống tốt đời đẹp đạo như vậy đi thì mới hoàn thiện nhân cách của một người phật tử và mới đem lại hạnh phúc an vui cho chính mình và không uổng phí một cuộc một kiếp người quý vị mình sống bất nhân bất nghĩa rồi cái ngày mà sắp lâm chung á quằn quại trên giường cái tiếc nuối phải già tôi biết cái chết đến với tôi sớm vậy tôi sẽ đối xử tốt đẹp với mọi người còn bình thường cũng tốt đẹp đi à, đợi đến gần chết rồi mới nghĩ đến điều đó thì quá muộn màng rồi quý vị làm sao giờ phút cuối cùng chúng ta nở một nụ cười nhẹ nhàng tự tại ra đi chào vĩnh biệt luân hồi vì tôi đã thực hiện hoàn tất cái cuộc hành trình mà tôi cần phải đi qua tôi đã sống trọn vẹn hết rồi không có còn tiếc nuối gì nữa cả như vậy thì quý vị thực hiện theo lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời mình bằng cách sống biết mình và biết người ai biết được bản thân mình thì gọi là bậc giác ngộ biết người đó là bậc khôn ngoan trí tuệ giờ cái điều thứ ba xin cho phép con thêm một cái điều thứ ba để nói lên ý nghĩa của chủ đề này lời Phật dạy làm thay đổi cuộc đời thì chúng ta nên nhớ rằng hạnh phúc ở giữa cuộc đời này không bao giờ bị cạn kiệt đây là lời Phật dạy nha nếu chúng ta biết thực hành phương cách như sau thay đổi cuộc đời mình bằng cách mở rộng tấm lòng ra chia sẻ ban tặng cho đi thì hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt hạnh phúc không phải là sự chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng mà đó là sự ban tặng cho đi đó quý vị ơi thử đi thực hiện theo lời phật dạy mở rộng cõi lòng ra cho tất cả đi quý vị có cái gì là của mình đâu mình sanh ra đời hai bàn tay trắng Nhắm mắt xuôi tay cũng trắng tay đó Quý ông ơi Quý ông nên nhớ rằng mình vốn là thân phận trần văn trụi Rốt cuộc cũng trần trụi ra đi Chẳng mang theo được thứ gì của trần ta trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng đó nha đó là bên quý ông còn bên quý bà còn tụi tôi sao quý bà đây mình vốn là thân phận của chị trần thị tai trắng rốt cuộc cũng phải trở về với thân phận trần thị trắng tai nhắm mắt xuôi tay có mang được cái gì đâu quý vị ta đi đến đây ta không mang một vật gì sau khi chúng ta ra đi giả biệt cõi đời này ra đi cũng chẳng mang được cái gì nhưng mà nếu có mang mang cái gì đây duy hữu nghiệp tùy thân chỉ mang nghiệp ra đi nhất nhật vô thường đáo phương tri mộng lý nhân vạn đang tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân vô thường đến một ngày bất định mới hay mình vừa tỉnh chim bao muôn điều chẳng bước theo sau chỉ duy nghiệp tự thuở nào đa mang đối với việc mong sao biết phật tử nghe được lời phật dạy làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình ngày xưa mình bo bo mà giữ tham lam keo sẻn sống ích kỷ hẹp hòi bây giờ mình hiểu biết phật pháp rồi cho đi của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị ơi giờ mình còn sống còn không giữ được huống chi chết nhắm mắt sư ta không có mang được cái gì đâu mà nếu quý vị nói tôi không mang được tôi để lại cho con cho cháu tôi chưa chắc gì nó giữ gìn nha quý vị nói nhỏ thôi nói lớn nó nghe nó chửi chết luôn nó nói là mấy thầy quý cô ở trong chùa suối dục cha mẹ tôi là đừng có để lại cho con cho cháu để đem nơi chùa cúng chứ gì không phải vậy đâu quý vị nhưng mà con nói thiệt nha sách nho thôi nói câu rằng tích thơ dĩ vi tử tôn tử tôn vị tắc năng độc kim dĩ vi tử tôn tử tôn vì tắc năng thủ bất như tích âm đức tuy minh minh chi trung trường cũ chi kế chứa sách để cho con cháu con cháu chưa chắc gì nó đọc chứa vàng chứa tiền để cho con cháu con cháu chưa chắc gì nó biết giữ gìn chi bằng chúng ta tích chứa cái đạo đức ở đời tuy nó mờ mờ bên trong nhưng mà nó lâu dài nó không có mất quý vị ơi tạo phước vì cái phước báo đó không ai cướp của ta được không ai chiếm đoạt của ta được đâu mà nó là gia tài của ta ta có thể mang theo đi khắp mọi nơi rời bỏ thế giới này rồi quý vị có thể mang cái phước nghiệp đó ra đi đến một cảnh giới an lành cho nên quý phật tử phải biết cái lấy cái giả đổi cái thiệt nha phát tâm ban tặng bố thí cho đi cúng dường tam bảo tu phước đi quý vị thì đời sống hiện tại quý vị sống tràn ngập niềm hạnh phúc an lạc chúng ta đem lại lợi lạc cho tha nhân ban tặng hạnh phúc cho tha nhân chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho mình vậy đó quý vị ơi hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt quý vị phật tử có biết tại sao mà cái ông mạnh thường quân đến bây giờ tên tuổi của ông người ta còn nhắc không ông đâu có phải người Việt Nam đâu người Trung Quốc người Tàu quý vị mà tại sao tên tuổi của ông mà vượt khỏi ranh giới không gian thời gian luôn đến giờ ta cũng còn nói các vị mạnh thường quân ngày xưa đó ông giàu có lắm ông cho dai ruộng đất cò bay thẳng cánh luôn nhà ông nuôi nhiều đầy tớ cái bữa đó ông mới bảo người đầy tớ tên gọi là phùng hoang người đi đến nơi đất tiếc đòi nợ cho ta phùng hoang mới hỏi ông chủ ơi khi mà đòi nợ xong rồi thì ông chủ muốn tôi mua cái gì mang về không mạnh thường quân cười và nói rằng cứ thấy nhà ta thiếu cái gì cứ mua đó mang về không có sao hết á ông nói vậy là để tự hào cho sự giàu có của mình nhà mình có thiếu gì cần mua đâu không có thiếu gì hết á nhưng mà ông này ông hỏi vậy chứ có mua gì mang về không cái mạnh thường quân nói thấy nhà ta thiếu cái gì cứ mua cái đó mang về không có sao hết phùng hoang đi đánh đất tiếc mới bảo hết tất cả những người mắc nợ mạnh thường quân đến và xé giấy nợ đốt tại chỗ tuyên bố một câu mạnh thường quân cho hết số nợ này rồi từ đây về sau các vị khỏi trả nữa ráng lo làm ăn để phát triển đời sống kinh tế cho gia đình nha rồi ông ta cho hết rồi khỏi trả nữa họ quay về hướng của mạnh thường quân họ dập đầu họ lại họ tạ ơn ông cho tôi mượn mà bây giờ không đòi nữa cho luôn hết rồi cái khi trở về Phùng Quang trở về cái Mạnh Thường Quân hỏi tiền đòi nợ đâu Phùng Quang nói khi đi tôi có hỏi ông chủ Muốn mua cái gì mang về Ông chủ nói thấy nhà ông chủ thiếu gì Mua đó mang về cho ông chủ Tôi nhìn thấy nhà ông chủ vật chất không thiếu thứ gì Nhưng mà chỉ thiếu cái nhân nghĩa đạo đức ở đời Cho nên tôi đã vì ông bỏ tiền ra mua cái nhân nghĩa đạo đức rồi Tôi tuyên bố với họ ông chủ cho số nợ đó Họ chuyển lời dập đầu cảm ơn ông chủ đó khi mạnh thường quân bị mắc kẹt lời nói rồi ông nói là ông bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức mà mình có tuyên bố thấy nhà mình thiếu gì mua đó cứ mang về đi không có sao nữa ông à, thấy vật chất thì ông thiếu nhưng mà thiếu cái tình người thiếu cái nhân nghĩa đạo đức cho nên tuyên bố với mấy người mắc nợ là mạnh thường quân cho hết số nợ họ chuyển lời cảm ơn mạnh thường quân cũng rất là phóng khoáng biết rõ mình mắc kẹt lời nói nhưng cũng không bắt lỗi gì cả rồi cái chuyện đó cho qua một thời gian sau mạnh thường quân bị xa cơ thất thế bởi vì không ai giàu ba họ cũng không ai khó ba đời tài vật ở trên thế gian vốn dĩ vô thường mình còn sống mà không bao giờ gìn giữ được đâu quý vị nó thuộc về năm nhà nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con và nhà vua đó do vậy mà đức phật dạy tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu thân quy tứ đại bổn lai không cho nên khi mà mạnh thường quân bị tha, xa cơ thất thế trốn nợ đi đi tới nơi đất tiết này cái người dân đất tiết họ nhào ra họ đổ xô nhau họ mời mọc họ đối xử rất là tốt họ xem mạnh thường quân giống như là khách quý vậy đó lúc này mạnh thường quân cảm động quá mình hết tiền hết bạc xa cơ hết thế mà người ta còn đối xử tốt với mình như vậy cảm động quá cái mạnh thường quân rơi lệ và nói một câu khi xưa phùng hoan đã vì ta bỏ thể quyết tiền ra để mua nhân nghĩa đạo đức nhưng lúc đó ta chưa biết cái nhân nghĩa đạo đức ở đời ra sao giờ đây thì ta mới biết trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mãi cho đến hôm nay người ta vẫn còn nhắc nhở cái tên tuổi của ông Mạnh Thường Quân quý vị ơi Vậy thì có mong sao toàn thể quý Phật tử Y theo lời Phật dạy Sống, thay đổi, chuyển hóa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 bố thí cúng dường là phương cách bán nghèo mua giàu bố thí cúng dường là một phương cách để chuyển hóa cái tâm keo sẻn bố thí cúng dường cũng là phương cách để tạo cho mình phước báo giàu sang nhờ cái phước nghiệp mà nó chuyển được cái tội nghiệp của mình quý vị và để kết thúc buổi pháp thoại sáng hôm nay con xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện chắc hẳn quý phật tử nghe một cái địa danh gọi là nhà bè ở tại thành phố Hồ Chí Minh phải không cái địa, cái cái địa danh nhà bè đó là liên quan đến câu chuyện của ông thủ hồ ông tên thật là bỏ hữu hoàng ông làm quan thơ lại ông viết lách ở nơi quan trường với ngòi bút của ông hơn hai chục năm ông trắng thành đen, trang đen thành trắng ông cũng tạo rất là nhiều nghiệp xấu ác ăn hối lộ ví dụ ai có tội mà đúc lót cho ông tiền bạc thì người đó trắng án còn người mà trong sạch mà không có tiền để hối lộ cho ông thì có thể bị kết án nữa hơn hai chục năm ông ăn hối lộ làm giàu trên xương máu của bá gia bá tánh rồi còn thêm cái cho dai nặng lãi nữa người đời phán quán nhưng mà ông chỉ có một cái duy nhất đó là ông rất yêu thương bà vợ của mình bà vợ của ông lâm trọng bệnh rồi qua đời Ông thủ buồn này ngày đêm nhớ thương bà vợ lắm Có một hôm Sau khi ở nơi công sở làm việc xong ông trở về Ông sinh ra vào thời kỳ nhà Nguyễn ở Việt Nam chúng ta đó Vào khoảng năm 1700 Thì ông mới từ nơi công sở trở về Cái ông nhớ bà vợ quá đi Bữa đó là một buổi chiều tối mưa rơi Cái ông nhớ những kỷ niệm êm đềm Vợ chồng chung sống bên nhau Bà vợ rất là đối xử tốt với ông ông buồn quá cái ông vô phòng ông nằm đầu hôm ngủ không được cái nửa đêm ông nằm chim bao ông thấy bà vợ về về cái nắm tay ông dẫn ông đi chơi thiếu gì chỗ bồng lai tiên cảnh không dẫn đi mà dẫn ông đi xuống dưới địa ngục quý vị ơi xuống dưới địa ngục ông thấy nào là vạt dầu lò lửa núi đao rừng kiếm tội nhân bị hành hình kêu la thê thảm máu đổ đầu rơi ông nhìn thấy cảnh đó ông rùng mình rợn tóc gái luôn sợ quá bỗng dưng ông đi ngang qua một cái chảo dầu sôi sùng sục mà ông thấy tội nhân nào cái ông hỏi ông hỏi cái tội nhân bị hành hình đó ông hỏi cái chảo dầu này để dành cho ai vậy cái tội nhân đó mới trả lời rằng tôi nghe nói là để dành cho cái ông thủ huồng là biệt danh của ổng còn cái tên thật của ổng là võ hữu hoàng đó ổng ở trên nhân gian ổng làm những điều tội lỗi ăn hối lộ rồi cho dai nặng lãi cho nên chết xuống dưới chảo dầu này bị chiên giòn nghe nói là cái chảo dầu đó để dành cho cái tên của mình rồi nha ông cấm giò mà ông chạy trong giấc chim bao mà ông thấy ông cấm giò ông chạy ông giật mình mở mắt ra thì ra đó là giấc mộng chim bao thôi mà ông sợ đến nỗi mà toát mồ hôi cái ông bắt đầu ông ngồi dậy ông suy gẫm thì cả đời mình tạo không biết bao nhiêu tội và nghiệp xấu ác chắc chắn giờ này mà đứt bóng một cái là rớt xuống đó một trăm phần trăm luôn rồi đó không sai chỗ nào nữa hết biết đâu mà mình chim bao mình thấy cái cảnh này bà vợ của mình cho mình đi dẫn mình đi thấy để mình sợ để mình mình ăn năn mình sám hối chừa chừa bỏ lỗi lầm đó đừng tái phạm nữa ngay ngày hôm đó ông vì sợ tội ám ảnh cái cảnh giới địa ngục mà ông hoàn thiện hoàn lương trở lại nghĩa là ông bỏ nghề không làm quan thơ lại nữa mà bao nhiêu tài sản tiền của ông đem ra ông xây chùa ông bắt cầu ông bố thí ông kết tre làm cái nhà bè để giữa hai con sông đồng nai và sông sài gòn trên cái nhà bè đó ông để đủ lương thực bố thí miễn phí ông để vậy nha ai mà thuyền bè nào mua bán mà đi ngang qua thì muốn vào đó lấy cái gì cũng bố thí miễn phí hết mà cho nên có cái địa danh là nhà bè đó là ổng kết ổng lấy tre ổng kết lại đóng lại thành cái bè để ở giữa hai con sông đồng nai và sài gòn bố thí miễn phí những phẩm vật trên cái nhà bè đó rồi ổng xây dựng cái ngôi chùa Trúc Thọ tại Biên Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Cái chùa đó người ta gọi là chùa Thủ Hùng nữa Ông bắt cầu đắp lộn làm không biết bao nhiêu chuyện công đức quãng đời còn lại từ khi ông giác ngộ là ông làm chuyện công đức từ thiện không sau khi ông chết đi rồi thì đời nhà Thanh cũng vào năm 1730 thì có một vị vua ra đời đó là vua Đạo Quang. Vua Đạo Quang đời nhà Thanh khi sinh ra đời trong cái lòng bàn tay có một bớt son mà không thể nào xóa được. Bớt son để là bớt son để một hàng chữ Đại Nam gia định thủ hồn. Đại Nam là tên gọi khi xưa của nước Việt Nam chúng ta gia định là cái xứ gia định thủ huồn là biệt danh của một người vua đậu quan mới biết là mình không mình có liên quan gì với cái cái người tên gọi là thủ huồn ở nước đại nam ở vùng gia định này vua đạo quang mới sai sứ giả sang việt nam của chúng ta để hỏi về lai lịch của ông thủ hùng thì nghe người ta kể lại cuộc đời của ông này sứ giả mới về trình tấu lại cho vua đạo quang vua đạo quang nghe rồi biết rõ mình kiếp trước vốn là ông thủ hùng đó theo lẽ đọa vào trong cảnh giới địa ngục bởi vì cái tội cái nghiệp của mình gây tạo nhưng mà quãng đời còn lại ông hoàn thiện mình bằng phương cách xả thí cúng dường tu tạo những công đức phước lành đó mà được cái phước báo không phải rơi vào địa ngục mà được phước báo làm vua quý vị ơi cái vua đạo quan ổng mới gửi ba bức tượng tam thế phật bằng gỗ trầm hương cúng dường cho ngôi chùa chúc thọ bây giờ vẫn còn một nhà giáo ở tại cần thơ nghe về câu chuyện của ông thủ hùn đó mới làm một bài thơ như sau luân hồi nhân quả trả vai luôn đáng kể làm gương có thủ hồn cho nợ nặng lời diêm chúa giận kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn bắt cầu xây lộ ân nghìn ức bố thí cúng dường đức vạn muôn còn có đạo quan tâm thế phật kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn lưu hồn nhân quả trả vai luôn không phải là chết là hết đâu nha mà kiếp sống luân hồi nhân quả trả vai đáng kể làm gương có ông thủ huồng này nè cho nợ nặng lời cho nên diêm chúa giận kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn cho dai nặng lời các cổ người ta tháng quá nhưng mà từ lúc ông hồi tâm ông tỉnh giác biết tu phước rồi thì xây cầu bắt lộ ân nghìn ức bố thí cúng dường đức vạn muôn còn có đạo quan tâm thế phật kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn đó là lời của nhà thơ đã tặng cho câu chuyện của ông tự thủ hồn và con cũng đem câu chuyện này kính trao tặng cho toàn thể quý phật tử và mong rằng quý phật tử hãy thực hiện theo lời phật dạy thay đổi cuộc đời mình sống mở rộng cõi lòng ra để bố thí để ban tặng để cho đi thì hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt đời sống hiện tại nếu quý vị biết thay đổi cuộc đời mình qua phương cách ứng dụng lời Phật dạy chuyển hóa những cái xấu cái ác cái khuyết cái dở mà thực hành cái thiện cái lành cái tốt thì chắc chắn rằng đời sống hiện tại của quý vị đây niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào huynh đệ nhất trí cùng nhau nhất tâm niệm Phật tu tập tạo nhiều công đức phước lành để đời sống hiện tại của chúng ta thân thì khỏe tâm thì an phước huệ được trang nghiêm sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý đặc biệt rằng bát nhã thánh trí tu tập để được viên thành ba nghiệp tịnh thanh ăn chay niệm phật phát lòng chân thật quyết chí vãng sanh bảo sở lạc thành là nơi quy túc thành tâm nguyện chúc đạo tràng nghiêm túc kiểm thúc thân tâm tự viện tòng lâm trang hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử vân hành tất cả chúng sanh đồng sanh tây phương cực lạc xin mời quý Phật tử chúng ta đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đem